hơn ai hết họ là người trực tiếp đưa ra quyết định họ là người đã trải qua những cái chuyện đó và không có gì có thể sâu sắc bằng việc tự bản thân mình trải nghiệm hết á nên bạn không có cần phải trì trí họ như vậy những cái lúc như vậy á bạn chỉ cần tỉnh táo nè điềm tĩnh nè để làm chỗ dựa tinh thần cho họ vậy là được rồi ok ok chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh ký kỳ cục của mình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 cái này thì mình không có ép vì mình ép cũng ép không có được mình chỉ nhắc sự trường hợp mọi người quên thôi đó và ở cái độ tuổi này thì mình đã học được vài bài học khá là đắt giá đây mọi người um, cái gì cũng phải hỏi thật là cẩn thận nhất là những cái vấn đề liên quan tới văn bản tiền bạc mình á, là một người không quá chú trọng vào hình thức đâu mọi người mình cứ nghĩ á, là thôi không cần phải hỏi dài dòng người ta đã nói rồi mà ừ. rồi cứ vịnh vào đó dù có không chắc nhưng mà vẫn cứ làm và gần đây á thì mình đã phải trả giá mình biết tâm lý chung của bọn mình á là sợ ngại phiền cái gì mà bản thân có thể suy ra được á thì không cần phải mất công hỏi ai bản thân có thể tự làm được hỏi nhiều thì nhiều khi người ta lại ghét nhưng mà nghe mình đi cái gì cũng phải hỏi cho thật là cẩn thận nếu mà được á thì take note ghi chú lại thật là cẩn thận tỉ mỉ luôn cho dù á, bản thân cảm thấy á, mình nhận được câu trả lời không có được tận tình hoặc là người ta đưa sắc mặt cho mình coi thì mặc kệ đi hãy nghĩ thoáng ra nghĩ rộng ra là người ta bận nhiều công chuyện là cái thứ nhất cái thứ hai á, là mình hỏi cốt yếu dẫn vì mình để mình không chịu thiệt thòi không tìm mất tự mang về sau hoặc là nếu mà tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì ít ra là bạn cũng có bằng chứng để mình giảm thiểu thiệt hại về phía bản thân ở mức tối đa Tới đây thì nhiều ông con trai sẽ nghĩ là Yêu, mất công quá Làm gì mà lề mời những con gái Xin thưa với các ông Mình kỹ là để mình không gom thiệt thòi về người thôi Bên cạnh đó Khi mà một người gặp chuyện Cố đừng có trách móc họ Đừng có nói chuyện kiểu mà tra cứu quá khứ của họ sau lúc đó mày không làm như thế này sau lúc đó mày không làm như thế kia Rồi cứ lặp đi lặp lại những cái thiệt hại mà họ đang gặp phải Lặp đi lặp lại những cái rắc rối mà họ đang vướng vào dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi mà và sẽ có người nói là ủa nếu mà cái rắc rối đó là một mình họ gặp phải thì không nói gì đằng này họ lôi luôn mình vào thì mình không có quyền sĩ vả chấp mắng họ à không phải là bạn không có quyền chấp mắng họ nhưng mà lúc đó sẽ tốt hơn khi mà bạn dùng cái thái độ điềm tĩnh mà nói chuyện với họ dù biết á, là bạn cũng thiệt hại đó dù biết á, là bạn cũng sót thương cho họ đó và nếu mà cái rắc rối đó là do chính miệng họ nói với bạn thì bạn nghĩ đi họ đã phải lấy biết bao nhiêu dũng khí để mà nói ra cái điều đó chứ phải không bạn nghĩ là họ không biết họ đã sai những gì để mà bạn cứ phải lặp đi lặp lại những cái lỗi lầm của họ hả hơn ngày hết họ là người trực tiếp đưa ra quyết định họ là người đã trải qua những cái chuyện đó và không có gì có thể sâu sắc bằng việc tự bản thân mình trải nghiệm hết á nên bạn không có cần phải trì trí họ như vậy những cái lúc như vậy á bạn chỉ cần tỉnh táo nè đêm tĩnh nè để làm chỗ dựa tinh thần cho họ vậy là được rồi ok phải luôn giữ sự tỉnh táo đêm tạm, cho dù hoàn cảnh có xấu tới mức nào đi nữa bạn thử nghĩ đi chúng ta còn trẻ đời vẫn còn dài cho dù cái cô chú cao tuổi thì chỉ cần chúng ta nghĩ chúng ta còn trẻ xuyên tập thể dục thể thao thì chắc chắn đời chúng ta vẫn còn dài mà đời còn dài tức là chúng ta sẽ vẫn phải va phải những sai lầm trong cuộc sống phải không mà không ai cấm chúng ta có quyền sai cả nên chúng ta làm gì có cái quyền bôn xô bản thân bôn xô những giá trị qua những phẩm chất vốn có mà trở nên hoảng loạn khi mà lâm vào những cái tình huống khó khăn chứ phải không việc bạn làm á những lúc mà bạn nghĩ á, là không có gì có thể trở nên tồi tệ hơn nữa nên nên tỉnh thức tỉnh táo lại lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình còn nếu mà không có sự bình tĩnh á, thì còn gì tuyệt vời hơn ta tận dụng những cái lúc ấy để mà tập sự bình tĩnh cho bản thân đi chứ phải không đừng nghĩ mình là một youtuber nói chuyện cũng ok không quá khó nghe thì mình không bao giờ sai nha mọi người mình cũng có sai đó gần đây nhất luôn nè à, lúc đó thì mình cũng có hoảng loạn chứ nhưng mà sau đó mình chứng tĩnh bản thân lại phân tích tình huống thậm chí là tình huống xấu nhất có thể xảy ra và sau đó bình tĩnh nói chuyện với bên có liên quan thì mình sai nếu mà họ giáo huấn mà mình thấy á, điều đó mình còn thiếu đó đúng là khuyết điểm của mình thì mình sẽ im lặng chấp nhận và ráng sửa khi mà nói chuyện với bên có liên quan ấy thì mình phải có trách nhiệm với cái tình huống xấu đó mình phải chịu trách nhiệm như có một lần mình có làm không thấy một khoản tiền lớn của mẹ mà nhà mình cũng đâu có thuộc lại có điều kiện đâu mùa dịch nữa lúc đó mình phân tích tình huống mình nghĩ sẵn luôn tình huống xấu nhất có thể xảy ra là sẽ mất luôn khoản tiền đó rồi mình thích một hơi sâu và nói chuyện với mẹ Trước khi bắt đầu một cái cuộc trò chuyện không mấy là dễ nghe này á Thì mình cảnh báo luôn là mẹ ơi con đã biết lỗi sai của con rồi Mong là mẹ dùng sự tỉnh táo nhất có thể để mà lắng nghe con Nhất là đừng chỉ trích con Rồi mình kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe Và mình nói luôn là mình làm mất số tiền đó thì mình sẽ có trách nhiệm kiếm lại số tiền đó mong mẹ đừng có la mình gì chứ những cái lúc khủng hoảng á mà người ta la nữa là chắc mình té xỉu um, vâng và được cái á, là mẹ mình cũng bình tĩnh xử lý tình huống cũng khá tốt hai mẹ con dắt nhau ra phòng khách nói chuyện thì uh, mẹ cũng bình tĩnh chỉ ra những cái lỗi sai của mình như là cẩu thả nè um, lơ là nè tiền đã khó kiếm mà không biết chú ý nè suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào điện thoại chơi game và sẵn content nè lúc đó mình chỉ biết cười thôi vì thật nói đúng quá mình không thể đáp trả luôn ấy và mình cũng không có ý định đáp trả chỉ biết cười rồi lẳng lặng tiếp thu những cái khuyết điểm của bản thân mà thôi tới đây thì sẽ có phần không liên quan nhưng mà đó cũng là một phần lý do mà mình chưa bao giờ có cái suy nghĩ là mình sẽ vào làm ở ngân hàng hay là kế toán đại lại như vậy vì giả sử nếu mình nộp CV có đậu thì chắc mình làm công ty người ta lỗ vốn <laughs> kiểu đã không giàu ấy mà còn không chú trọng tiền không thích cầm tiền ấy <laughs> tóm lại tất cả là hiện giờ bạn nên rèn luyện cho mình cái thói quen đó là cái gì cũng phải hỏi cho thật là cẩn thận nhất là những cái vấn đề liên quan tới văn bản tiền bạc vì sau này ra xã hội cái thói quen đó sẽ giúp bạn rất là nhiều đó và đối diện với những cái cuộc khủng hoảng đó, thì hãy giữ sự bình tĩnh nhất có thể không có một cái vật chất nào có thể mua được khí chất của bạn hết đừng vị mất một xíu đồ mà trở nên hoảng loạn khóc lóc khó coi đến như vậy khóc lóc xong thì cũng phải nín thôi còn phải tốn thời gian khóc rồi còn phải bù lại đường nước nạp vào chứ chẳng giúp được gì chỉ khi mà bình tĩnh á, thì bạn mới có thể phân tích được tình huống hiện giờ bạn đang gặp phải từ đó đưa ra một cái hướng giải quyết phù hợp nhất mà thôi ok mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình và cùng chờ đến những video tiếp theo của mình nha nếu mà thích video này thì đừng quên hãy like share